mình vẽ một cánh xoay uh, cao và dài và nhỏ lên phía dưới đây là bột mình tán ba màu nha các bạn à, kỹ thuật tán ba màu thì các bạn là sẽ học trước khi mà các bạn vào vẽ một cái bản thì các bạn nên học kỹ thuật tán bột trước thì cái phần tán bột nó rất là quan trọng cho dù kỹ thuật bán vé có giỏi và điêu luyện cỡ nào đi chăng nữa mà nếu như mà cái phần tán bột của bạn nó chưa được đẹp á thì bạn vẽ lên thì cái mẫu vẽ của mình nó vẫn không được đẹp và ngược lại nếu như mà à, bạn vẽ không được đẹp mà bạn tắn bột mịn và đẹp rồi thì nét vẽ của mình nó vẫn sống động và nó có hồn hơn các bạn nhớ nha mình hãy tập trung vào phần tán bột nhiều hơn trước khi để mình học vẽ à, luôn luôn tô lại lần thứ hai nha cả nhà tô lại lần thứ hai cho đậm nét hơn đây là ba màu đấy lúc nào phải có màu đen đấy các bạn đã lên màu vàng nó luôn luôn mình có màu đen hoặc màu trắng lên thì nó mới lên màu được lúc nào mình cũng phải trụ ngón tay út xuống nhé trụ chắc ngón tay út thì mình mới vẽ được các bạn nên thử đến uh, trường Monanel để học thử miễn phí chương trình uh, của trường đang có uh, cho các bạn học thử miễn phí một ngày ở tại trường Monanel đó bạn sẽ được học rất là nhiều mẫu uh, qua quá trình một ngày đó các bạn sẽ cảm nhận được rằng là mình có nên đeo đuổi nghề nail không mình có thực sự đam mê không rồi cô giáo dạy mình có uh, được tận tâm nhiệt tình hay không ngày đó là các bạn sẽ cảm nhận hết các bạn sẽ nhìn các bạn học viên xung quanh các bạn học như thế nào vẽ như thế nào đó một ngày đầu tiên rất là quan trọng cọ râu thì mình viền nhẹ nhàng thôi nha cả nhà nhẹ thôi các bạn có thắc mắc gì về những dụng cụ như cỏ bàn hoặc cỏ rau uh, bột ừ, bất cứ dụng cụ nào thì các bạn cứ để lại số điện thoại phía bên dưới nhé em muốn được tư vấn về cỏ hay là em muốn tư vấn về cỏ nét cỏ nổ cỏ rau cỏ bản các bạn cứ để số điện thoại phía bên dưới thắc mắc bất cứ gì thì các bạn cứ để lại số điện thoại bên dưới à, và đặc biệt là các bạn hãy vào trên facebook của, ờ, của mona đấy à, facebook của mona tên là nga vũ nga mona các bạn vào đấy và kết bạn với Mona hoặc là bấm chế độ follow á thì tất cả những cái video hoặc những chương trình của trường những ờ, quà tặng những cái gì mà cần thiết cho các bạn nhất là các bạn mà chưa đi học bao giờ đó à, Mona cũng có hai đăng ở trên đấy nên các bạn hãy theo dõi nhất là về ngành nail nha à, sắp tới đây thì Mona cũng sẽ mở ra những cái lớp kinh doanh về nail để hỗ trợ các bạn là mình không chỉ uh, hoạt động về nail mà mình có thể làm kết hợp thêm uh, sản phẩm này và sản phẩm khác để tăng doanh số tăng doanh thu của các bạn lên à, Mona sẽ đồng hành được ừ, với tất cả các học viên nếu các học viên mà à, muốn kinh doanh hoặc muốn kiếm thêm thu nhập à, muốn tăng doanh thu trên cửa tiệm của mình thì Mona xác định là sắp tới đây Mona sẽ đồng hành à, cùng với khoảng 5 đến 6 bạn và đã xong một mẫu 3D tiếp rồi các bạn bông này bông người ta gọi là bông Hawaii còn ở Việt Nam của mình thì các bạn hay gọi là bông bụt đấy là bông Hawaii Bây giờ mình top lên là xong. Chúc bạn thực hiện thành công và hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.